Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Nhung sẽ chia sẻ cùng mọi người cái dòng thực phẩm chức năng của bên công ty Thermi đó chính là Thermi Hemo Him. Him ở đây có nghĩa là giúp cho chúng ta tăng cường sức khỏe phục hồi sức khỏe nhanh và hiệu quả nha mọi người. Cái dòng sản phẩm này sẽ dành cho tất cả những ông bà, cô chú, anh chị và các bạn những ai đang cần phục hồi sức khỏe, những ai đang sức khỏe yếu, đang cần hồi phục và những ai làm việc nhiều giờ, làm việc nao nực, làm công việc nặng và làm ca đêm thì mọi người lên bổ sung cái dòng thực phẩm chức năng này nha. Cái dòng thực phẩm chức năng này nó có nghĩa là tăng cái hệ miễn dịch cho cơ thể của chúng ta. Bởi vì trong mỗi cá nhân, mỗi cơ thể của chúng ta đều có cái tế bào miễn dịch. Hệ miễn dịch như thế nào thì mọi người có thể vào trong Google, mọi người có tìm hiểu chi tiết. Và chúng sẽ nói qua một chút, đó là hệ miễn dịch là cái tế bào miễn dịch giúp chúng ta là đi tìm kiếm những tế bào lạ hay những vi khuẩn virus lạ trong cơ thể, trong máu của chúng ta đánh đuổi và tiêu diệt. Và đây cái dòng thực phẩm chức năng này, hemohim này sẽ giúp là sao? Thúc đẩy cái tế bào miễn dịch trong cơ thể của chúng ta hoạt động tốt hơn bởi vì nếu cơ thể của chúng ta cái hệ tế bào miễn dịch mà yếu không hoạt động được thì đương nhiên là sẽ có cơ hội để cho những vi khuẩn, virus, những tế bào lạ để xâm nhập và phá hủy cơ thể của chúng ta đúng không ạ? Và nhẹ thì nó chỉ là viêm ốm lặng cảm cúm, nặng thì có thể là đến là ừ, bị ung thư hay là những cái bệnh ừ, u nói chung là vân vân và vân vân đúng không ạ? Và cái dòng sản phẩm chức năng này đã được nhận chứng chỉ trong và ngoài nước và nghiên cứu trong vòng 8 năm mới cho ra sản xuất và hiện tại liên tiếp trong vòng 6 năm đạt cái doanh số bán hàng mạnh nhất, đạt nhất trong nước Hàn Quốc đó là dòng Hemoim này đứng hàng đầu luôn về thực phẩm chức năng nha mọi người nên là cái dòng sản phẩm này là có bằng chứng chứ không phải nói xạo nói xuông được nha mọi người của nó là sẽ có 60 gói như thế này nha mọi người mỗi gói là 20ml và chúng ta có thể sử dụng trong vòng một tháng một ngày hai gói dành cho tất cả ông bà cô chú anh chị và các bạn những ai đang có những à, vấn đề như là suy nhược cơ thể yếu hoặc là làm việc nhiều giờ lao lực, hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, mọi người lên sử dụng cái dòng sản phẩm này nha sẽ hỗ trợ giúp cho mọi người hục phục hồi sức khỏe cũng như ăn ngon ngủ sâu giấc hơn và đặc biệt là chúng ta tinh thần sảng khoái hơn và những ai hay uống bia uống rượu thuốc lá thì mọi người thì sáng ngủ dậy là mọi người sẽ thấy mệt đúng không ạ thì mọi người uống cái dòng sản phẩm này trước khi mà đi ngủ thì cực kỳ là tuyệt vời ngày sáng ra vẫn tỉnh táo và đi làm bình thường nha và giờ nhung sẽ uống cho mọi người nghe mọi xem và bây giờ Nhung sẽ uống cho mọi người xem mọi người có thể hòa ra nước à, cùng với sâm hoặc nước ấm hoặc là mọi người cho thêm đường hoặc cho thêm mật ong uống cũng được hoặc là mọi người dùng trực tiếp như nhung cũng được nhé nếu như mọi người dùng trực tiếp như này cũng được hoặc là mọi người có thể là dùng ngâm qua nước ấm thì để mọi người làm ấm cái cái tinh chất ở bên trong cái dung dịch bên trong ấy, thì mọi người sử dụng cũng được ở trên đầu là có cái nốt ờ, phần kéo cắt như mọi người mọi người xé là được và chúng ta sử dụng trực tiếp đều được nha như mình là đang đi ra ngoài và mình tiện mọi lúc mọi nơi mình sử dụng ví dụ như là mình lái xe một ngày nhiều giờ quá thì mình có thể là uống cái này mình sẽ giúp cơ thể của mình sảng khoái và tỉnh táo hơn và mọi người cũng biết là mùa đông này mặc rất là nhiều áo áo khoác rất là người rất là hệ miễn dịch rất là kém nên là chúng ta lên bổ sung cái dòng sản phẩm này đặc biệt là những anh chị cô chú mà có bố mẹ già đang ở bên sang bên Hàn này đấy cái cái khí hậu nó thay đổi đột xuất và cơ thể của ông bà rất là yếu thì mọi người có thể bổ sung cái dòng sản phẩm này cho ông bà một ngày hai gói một tháng này có chúng ta có thể sử dụng ờ, uh, 60 gói nha mọi người đó và đặc biệt là giá gốc của công ty những ai mua hàng đặc biệt là những ai mua hàng sẽ đăng ký mã số hội viên vừa được giá gốc lại vừa có thể là được tích lũy điểm point từ và trong khi đó nếu như mọi người mua hàng dùng hàng không hợp có thể đổi trả và hoàn tiền 100% cho mọi người nha chúng sẽ thưởng thức cho mọi người xem rất rất là ngon rất là tuyệt vời và rất là dễ uống nha mọi người rất tiện lợi luôn đấy mọi người có thắc mắc những chi tiết thông tin sản phẩm hãy liên lạc trực tiếp cho nhung qua số điện thoại Hàn Quốc 010 8798 6889 vừa ăn vừa nói là dễ sạc nước bye bye tạm biệt cả nhà